chào quý vị các bạn đã đến với điện máy Cường Linh thì uh, hôm nay chúng tôi uh, tiến hành uh, tiếp tục uh, loạt video về máy vặt lông gà máy thái chuối Đấy, thì uh, đây, đây là sản phẩm bên điện máy Cường Linh chúng tôi phân phối cũng như điện máy Thịnh Thành sản xuất đây những loại lồng như là lồng 60 lồng 55 lồng 50 Đấy, đây là ba kích cỡ gọi là tầm trung được uh, nhiều người dân ưa dùng nhất Đấy. máy toàn bộ bằng inox này Đấy, rất sáng bóng này. Đấy, đây lô hàng mới thì chúng tôi chuẩn bị ờ, để lắp nấm vào để xuất cho các đại lý cũng như là bán lẻ trên ờ, toàn quốc Đấy. Đấy. toàn bộ máy bên điểm mạch Click chúng tôi phân phối cũng như Thiên Thành sản xuất đều là có đường ờ, ống nước này, tự động này, sản nước tự động này. Đấy, máy là có bốn hàng nấm này Đấy, một hàng này, hai hàng, ba hàng, bốn hàng hàng dưới cùng sẽ là hàng của núm ngắn để nó hạn chế cái việc uh, chân gà chân vịt nó lọt vào khe mâm này Đấy. và toàn bộ mâm như chúng tôi những video trước chúng tôi đã nói thì toàn bộ mâm này sẽ được gấp mép Đấy. và có một tấm đỡ bên dưới nó đỡ toàn bộ cái mâm này Đấy. không bị bùng cũng như là không bị yếu không bị cái anh bị liệng Đấy toàn bộ mâm này chắc chắn và xung quanh này sẽ được bo tròn giảm thiểu cái phần mà chân gà chân vịt nó gạt vào rồi sẽ bị cắt như các loại máy kém chất lượng khác Đấy. đây toàn bộ máy nó này Đấy, hôm nay xuất đi từng này máy là mỗi mỗi đơn sáng nay thôi Đấy, rất là đẹp máy sáng bóng luôn inox cái này nhất là khi chúng ta sử dụng với môi trường nước như là làm gà làm vịt thì cái nước nó mặn thì dùng loại inox tốt chất lượng là tốt nha sẽ tránh được cái trường hợp như là bị rỉ sét cũng như là nó rút ngắn cái tuổi thọ của máy còn toàn bộ máy ờ, bên bên chúng tôi phân phối thì toàn là inox 100% luôn trên máy có dập nổ in chữ thịnh thành com vn đấy đầu ra của nó này và như đấy đây, ở dưới thì phần mâm này này rồi có tấm đỡ bên dưới đấy đấy nó phủ kín toàn bộ mâm với nó ở trên luôn đấy, chưa nhìn đây sẽ thấy được là hai tầng đấy ở trên nó ở giờ sẽ có tấm đỡ đấy, nó chuyển động bằng cái trục lớn như này đấy, ổn định máy trục này sẽ được nối thẳng xuống dưới ngay trục của buli bên dưới nó sẽ thẳng đứng xuống luôn và chuyển động bằng motor bên này motor motor toàn phát 100 trăm di động và hoàn cho quý vị các bạn 12 tháng Đấy. chúng ta nhìn à, thông qua phần à, dưới của máy này toàn bộ khung gầm bằng inox 100 trăm luôn toàn bộ khung gầm không có một tí nào gọi là thép V trong này Đấy. có một số dòng máy kém chất lượng trên thị trường thì toàn bộ cái khung gầm này sẽ làm bằng thép V đấy nó sẽ tiết kiệm được cái um, cái, cái, cái uh, số tiền uh, không không đáng bao nhiêu nhưng mà khi chúng ta quá trình sử dụng lâu dài nó sẽ bị reset bị uh, hỏng đi và tuổi thọ nó kém dùng thời gian chúng ta phải thay toàn bộ chân đế này còn bên điện máy chúng linh chúng tôi phân phối thì các bạn toàn bộ là inox hết đấy nay vấn đề bị rỉ xét các thứ thì bạn yên tâm điều đó không không thể được đấy nhóc vào trong cho luôn từ chân máy này đấy. khung gầm này tận trong này, này. nhóc hết đấy nhóc trong trong luôn đấy. chuyển động bằng hai vòng bi lớn như này vòng bi lớn trên và bi lớn dưới đấy. motor motor toàn phát một trăm trăm dây đồng luôn chuyển động bằng bu đi đôi đây là bánh đa lớn của trục của máy này đây là đi chuyển à, động của motor này Đấy, đi thôi luôn ở ngay là chỗ motor sẽ có cái giá đỡ Đấy, giá đỡ này sẽ được bắt thẳng vào một con ốc ở bên ngoài đây con ốc này đấy nó sẽ bắt thẳng vào cái khung máy bên ngoài này đấy, nó sẽ giúp cái việc à, tăng giảm dây cu loa đây là cái lồng 60 thì khi chúng ta vặt 4 đến 5 con thì nó căng hết cỡ lên còn khi chúng ta vặt từ 1 đến 2 con thì nó sẽ giảm bớt cái Jaguar đi đấy nó sẽ à, gà con vịt mình sau khi làm ra ông làm sẽ được sạch hơn đấy. Đây. đây con ốc bên ngoài của nó này chúng ta sử dụng ốc 13 từ lên 13 có thể tăng giảm chỗ dây Jaguar này đấy, toàn bộ máy sẽ được có ốc như này đấy, đứng về à, hướng trước cái mỏ thì con ốc sẽ nằm bên phía tay trái Đấy. chân nó chân 30 được giờ sẽ được lớp cô, cô su chân đề như này để nó nhất là tránh được à, phần à, rung lắc như là nước các thứ nó bám vào Đấy. ở ngoài này sẽ mỏ sẽ được ra cách ra thân máy tầm khoảng à, độ 8 đến 9 phân Đấy. nó sẽ ngăn được cái phần nước nó bị rò rỉ phần dưới gầm này Đấy. sẽ tránh được tối đa phần à, bị rò rỉ điện các thứ sẽ nguy hiểm còn máy ở bên điểm máy bên chúng tôi phân phối thì toàn bộ máy sẽ được làm phần độc lập với nhau như là chân máy này và phần lồng tách rời nhau đấy chúng ta muốn tháo thì mỗi góc này sẽ có hai con ốc này đấy chúng ta muốn tháo lồng này trên thì gần tháo tám ốc chung ở xung quanh bốn góc này ra để nhấc hẳn cái lồng này lên để có thể thay mâm hoặc là điều chỉnh ờ, mâm các thứ vệ sinh hoặc là sau chúng ta muốn thay được các thứ nó dễ hơn thì chúng ta nhấc cái hàng cái lồng này lên rất là dễ còn ở đây phần ờ, ống nước được ờ, tiện ren này Đấy, để chúng ta có thể lắp đặt dễ hơn mua ống nước vào lắp ren vào chúng ta với bạn nói trực tiếp vào đây rất là dễ ở xung quanh ở dưới này sẽ đục những cái lỗ trước khi cắm nước trực tiếp vào máy khởi động chúng ta bật nước lên thì nước sẽ bắn vào xung quanh như này Đấy, thì gà vịt nó ở trong lồng này sẽ được dội sạch phần lông từ bên dưới và ở đây sẽ có thiết kế ba cái nấm ngược hai lỗ gần nhau này chúng ta sẽ nhắc ngược cái nấm xuống để nó gạt cái phần lông được vặt ra đấy ngay ra đồ ra đây để tôi đang ngoặt toàn bộ chi tiết là máy bên để mà chương linh chúng tôi phân phối ở ờ, đây ngay đây cũng có là máy thái chuối máy thái chuối mịn Đấy. toàn bộ độ dày dặn của máy này Đấy, các bạn nhìn các bạn biết ngay Đấy, rất là dài, thép chắc chắn rồi in thị thành đấy máy Đấy là có thể lắp vừa lắp được motor điện vừa lắp được động cơ xăng rất là tiện lợi có thể ờ, khi chúng ta sử dụng ở nhà chỉ dùng motor điện còn ví dụ trường hợp mà ra ngoài ờ, nương hay là ngoài trang trại không có tiện dòng điện cũng là như không kéo được điện ra xa chúng ta sử dụng máy động cơ Đấy, động cơ thì đổ xăng vào giật nổ lên là nó sử dụng thôi rất là tiện lợi Đấy, máy này có thể chúng ta đút được cả cây chuối vào Đấy, trung bình một cây chuối tầm khoảng một mét rưỡi hai mét thì chúng ta chỉ cần ờ, thái tầm độ 30 ờ, bốn năm giây thôi thái rất là nhanh đút đút mạnh như thế vào còn ra muốn thái lát thì nó đút nhanh còn mà muốn thái mịn thì nó đút chậm lại thì nó sẽ ta thái mịn cho mình để cho gà vịt ăn đấy thì à, các bạn có nhu cầu muốn mua máy vặt lông gà lông vịt lông dê lông chó hoặc là máy thái chuối hoặc là những dòng máy bên nông nghiệp thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ chín địa chỉ số 1 lô T3 khu đô giá Ngũ Hiệp xã Tư Hiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số hotline chúng tôi để góc trái màn hình đấy cảm ơn quý vị các bạn đã đón xem video nhớ like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo những sản phẩm mới bên điện máy kiến linh chúng tôi sản xuất cũng như phân phối cảm ơn quý vị các bạn đã xem video